ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi ta sẽ sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi lại đây với anh mình cùng xây hạnh phúc lâu dài